chào à, tất cả anh em hôm nay tôi muốn à, chia sẻ với anh em một cái à, kinh nghiệm khi anh em đi làm cái áp dụng cho anh em nào đi làm cái đó chính là việc chúng ta sử dụng cái bộ hột um, siêu bão hay còn gọi là hột bảo hột bảo có nghĩa là như nào có là khi chúng ta lắc thì tôi cũng không muốn giải thích nhiều nữa khi chúng ta lắc tỷ lệ nó lên bảo càng nhiều thì nhà cái là sẽ được uh, chiếm lợi thế rất là cao bởi vì sao khi sử dụng cái bộ hột bảo hay còn gọi là hột bão này thì um, từ khoảng 8 cho đến 12 chén nó sẽ lên một cho đến hai chén bão cũng có thể là không đến khoảng thời gian 8 đến 12 nó cũng có khi là 3 đến 4 chén nó đã lên bão rồi đấy là nhưng mà theo cái tỷ lệ uh, uh, tôi tính cái tỷ lệ trung bình hoặc là từ 8 đến 12 chén nó sẽ lên một chất đảo thì một ca lắc của chúng ta sẽ đạt được tầm khoảng 10 8 đến 10 chén bảo à, trong một ca lắc một tiếng như thế thì rất là cao bởi vì khi à, lắc bảo ấy, về bảo thì anh em sẽ được rất nhiều cái lợi thế thứ nhất này là bảo tài thì chúng ta sẽ vừa mặt xỉu còn mặt tài thì về còn bảo xỉu thì chúng ta sẽ vơ mặt tài và mặt xỉu về cũng có một số vùng một số nơi thì khi về bảo sẽ được ăn à, một mặt rưỡi có nghĩa là à, về à, ví dụ như là tôi nói bảo tài này thì nó sẽ chúng ta sẽ vơ một nửa gọi là vơ hết mặt xỉu và vơ được một được ăn một nửa, nửa mặt à, tài nữa đây là một số vùng miền như thế Bây giờ tôi sẽ thử cho anh em về cái bộ hột bảo hay còn gọi hột bão này. Trước tiên tôi sẽ dùng nam châm cục hít tôi sẽ thử cho anh em xem. Đây. Chén dĩa nắp thì hoàn toàn bình thường. cục nam châm này. Đó. Chén dĩa nắp hoàn toàn bình thường hột thì hoàn toàn không có tăng tích gì cả đảm bảo với anh em hột này 100% không tan bao luôn với anh em này nước muối nam châm dọi đèn và thậm chí trẻ hột ra cũng hoàn toàn không có tăng tích gì cả tôi sẽ thử với anh em với nước muối Đó. nước muối thì đưa hột vào hột nổi hoàn toàn bình thường nhé Và tôi sẽ vớt ra và tôi sẽ lau qua cái ờ, bộ hột này và tiếp tục tôi sẽ ờ, dùng ờ, đèn tôi dọi cho anh em xem riêng về cái bộ hột bảo này hay còn gọi là hột bão này thì anh em đi đến bất kỳ cái sòng sới nào chúng ta cũng có thể áp dụng vào anh em chơi được bởi vì cái bộ hột này là hoàn toàn không tang không sợ có tang tích gì cả nó không giống như là hột nam châm hay là hột uh, ờ, báo dung bởi vì hột nam châm hay hột báo dung ấy, thì trả ra thì tất nhiên là có tang hoặc là thử nam châm thì nó sẽ bị hít riêng cái bộ hột này thì hoàn toàn không tang 100% tôi sẽ thử lại nam châm một lần nữa cho anh em nắp hoàn toàn bình thường không dính không hết gì cả Đó. anh em hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cái bộ hột này bây giờ tôi sẽ dọi đèn và tôi thử ờ, qua đèn flash cho anh em xem cả dĩa nắp hột luôn hột thì hoàn toàn trong đây dĩa thì hơi khó soi nắp đây đây là cái à, cong xị tôi chưa cuốn băng keo bằng kia cả khi lắc ấy, thì tỷ lệ của nó là từ 8 cho đến 12 chén nó sẽ lên à, một chén bảo hai chén bảo cũng có thể là chưa đến cái cái à, số lượng như thế có là chưa tự, không uh, tới 8 đến 12 3 4 chén nó đã lên rồi bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem cái sự ờ, để anh em biết cái sự hiệu quả của cái bộ sản phẩm ờ, hột tài xỉu siêu bão này một Đấy, tôi vừa nói xong vừa chén thứ hai nó đã lên rồi nhá hai chén nó đã lên bảo rồi ba này bốn năm này sáu 7 8 này trận thứ 8 nó lên ờ, hai trận chấn bão rồi. lúc trước là bảo ngũ bây giờ là bảo tam này tôi tiếp tục 9 10 11 này. Đó, cứ lên cặp một này cặp tam này rất là nhiều cặp đúng không bây giờ cặp lục này bây giờ lên cặp nhị rất là nhiều cặp nhé lại cặp nhị tiếp này bây giờ lên bảo nhị thì <coughs> anh em thấy rất là nhiều đúng không nó lên tỷ lệ lên cặp và lên bảo rất là cao vừa rồi tôi cũng lắc thử khoảng mấy chục chén mà tầm à, hơn ba chục chén gì đó thì anh em thấy lên tỷ lệ lên bảo khá là lớn luôn bây giờ lại cặp lục rồi à đây xin lỗi lên à, bảo lục rồi tỷ lệ đi rất là đều vừa bảo à, ngũ này bảo lục này bảo tam này rồi bảo nhị này thì lại đi rất là đều rất là cao đấy rồi lại lên cặp ngũ Đấy, lên cặp tứ anh em nhìn khá là cao đúng không Đây là cần cặp tứ anh em nào <clears throat> anh em nào cần tư vấn tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ở trên đây nhé